hai mình chào tất cả các bạn mới đi học vừa luôn Mới vừa đi học vừa luôn Và mình sẽ làm video về kết bài phân tích và chọn áp phổ nha Bữa trước mình làm về video mở bài rồi Mở bài mà có mở bài mà không có kết bài thì nó lại thiếu thiếu Nên bây giờ mình sẽ làm về kết bài phân tích và chọn áp phổ nha Đây là kết bài về nhắn tiếp của mình luôn nha Kết bài thứ nhất á, là vợ chồng áp phủ của Tô Hoài là chuyện ngắn có giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc khi lên án thế lực cường quyền thần quyền lạc hậu tàn bạo ở vùng núi Tây Bắc đã đẩy con người vào vô tội đã đẩy những con người vô tội vào tận cùng đau khổ đọa đầy đồng thời vào trong ông phủ cũng là tiếng nói cảm thông trân trọng của nhà văn tô hoài đối với những người nông dân nghèo bất hạnh như mì a phủ nhà văn đồng cảm với số phận đau khổ bị tước đoạt đi tự do hạnh phúc là đồng thời ca ngợi trân trọng sức sống tiềm tàng bên trong những con người đau khổ ấy đó là bài văn mẫu thứ nhất bây giờ sẽ qua mẫu thứ hai à, thông qua những miêu tả chi tiết về thái độ cũng như chuyển biến tâm lý của nhân vật mày nhà văn tô hoài trong truyện ngắn vợ chồng an phụ đã làm nổi bật lên vẻ đẹp của sức sống tiềm tàng vàng bên trong mì ngay hay cũng chính là sức sống sống của những người nông dân nghèo vùng núi tây bắc giá trị nhân văn sâu sắc truyện ngắn này có thể hiện ở chỗ tô hoài không chỉ hướng đến phản ánh cuộc sống đau khổ khổ đau của những người nông dân mà còn hướng đến con đường sáng đi theo cách mạng để giải phóng bản thân giải phóng đất quê hương đất nước và mẫu thứ ba thì vợ đọc vợ chồng áp phủ ta mới thấy được tài năng của tô hoài trong việc khắc họa tâm lý nhân vật mỗi hành động mỗi cử chỉ đều gắn với những tính cách những chuyển, chuyển biến tâm lý đầy tinh tinh vi của nhân vật được thể hiện rõ nét chuyện đã và trần được tội những tội ác sự bất công ngang trái của xã hội xưa nó là tiếng nói thương cảm của nhà văn đối với người dân miền núi núi chịu nhiều khổ cực ngoài ra tô hoài còn đưa đến đến một thông điệp về giá trị sống trong cực khổ bần hà bần hàng vẫn có vẫn cần cố gắng sống qua quyết tâm vươn tới những chân trời tự do tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp sự đổi đời của Mỹ đã tô đậm giá trị nhân đạo của chuyện vợ chồng A Phủ từ tuổi nhau cái đắng của kiếp con dao gạt nhờ nờ mày đã vùng dậy giành được tự do hạnh phúc cái hương vị cuộc đời ấy thật đáng quý và sáng biết bao Tô Hoài đã dành cho nhân vật Mỹ sự cảm thương sâu sắc đầy tình người có thể nói Mỹ là linh hồn của phần 1 một trong chuyện vợ chồng A Phủ nhân vật này được Tô Hoài khắc họa bằng bút pháp cá thể hóa và nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật tinh tế qua nhân vật Mỹ nhà văn đã thể hiện sự tư tưởng nhân đạo sâu sắc đây đây cũng là một trong những yếu tố giúp góp phần ừ, làm nên thành công của tác phẩm và mình qua mẫu số 5 là mẫu cuối cùng luôn là với những cảnh đời éo le với những khổ nỗi khổ đau đến cùng cực những tư tư tưởng như mãi mãi phải chìm trong u tối thì các nhân vật đã tỉnh ngộ đã, đã vùng dậy một cách bất ngờ và cương quyết đó chính là thành công lớn nhất của tác phẩm và là giá trị trị cao đẹp của tác phẩm bằng ngoài bút tài năng và miêu tả tinh tế của mình tô hoài đã là nổi bật được tên tượng khí phách của a phủ nhân vật điển hình trong truyền cùng với a phủ làm mì dù bị áp bức nhưng họ vẫn phải luôn đấu tranh tranh giành hạnh phúc họ đã phải trải qua bao, bao tuổi cực cay đắng để giải phóng bằng sức mạnh quật khởi của chính mình và bây giờ qua qua hết năm mẫu của về kết bài của vợ chồng ba phủ là là trên đây là toàn bộ bộ trường kết bài phân tích vợ chồng A Phủ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào hẹn các bạn các video sau nha. Và video sau nè sau mình sẽ làm về ôn tập môn ngữ văn, văn cách làm là phần 1 đọc hiểu và phần 2 của mình là đàm văn nha.